Vậy chúng ta cần phải hiểu cốt lõi là phân tích kỹ thuật VA là gì? <clears throat> chúng ta đơn giản là phân tích kỹ thuật VA là chúng ta phân tích về giá và khối lượng. Giá, khối lượng và biến động giá trong này. Những hiểu sâu hơn đó là gì ạ? Là nghiên cứu. Chúng ta nhớ là nghiên cứu hành vi thao túng của gì ạ big boy hay của đội lái hay là của nhà đầu tư tổ chức Đấy chưa? nghiên cứu hành vi thao túng của đội lái của big boy nhà đầu tư tổ chức hay chúng ta gọi là dòng tiền thông minh lên cổ phiếu đấy là cái điều đầu tiên ạ à có phải là tại sao chúng ta phải nghiên cứu tại sao chúng ta phải nghiên cứu hành vi này mà chúng ta lại cứ để cho cơ bản để cho ta định giá đi ạ đúng không bởi vì chúng ta biết rằng là nếu mà nhìn như này thị trường nó gì ạ nó hoảng loạn đúng không nó biến động hoảng loạn nó biến động hoảng loạn mà chúng ta gì ạ cứ mua bán theo mua này xong lên bán này mua bán mua bán hoặc thậm chí là mua ở đây mua ở đây thì chúng ta có thể bị thua lỗ không ạ điều đầu tiên là, là chúng ta sẽ mua bị hoảng loạn nếu chúng ta chỉ định giá theo thì phân tích cơ bản thôi ạ phân tích hoảng loạn có phải là khi mà chúng ta mua cổ phiếu theo phân tích riêng về cơ bản thì có phải là gì ạ có những lúc mà chúng ta đầu tư ở vùng này đợi rất là lâu cổ phiếu gì ạ có khi nào chúng ta mua ở cái vùng mà đây ạ mất nhiều thời gian không ạ hay chúng ta mua ở đây giá rẻ thậm chí là đến đây mất khoảng độ nhiều 3 tháng 6 tháng không ạ cái điều thứ hai là gì ạ cái, cái điều này mới là điều quan trọng chúng ta có định giá được cổ phiếu không định giá được cổ phiếu không định giá được cổ phiếu không ạ đấy chúng ta có định giá không bình thường là khi mà cổ phiếu được tích lũy nó tăng trong quá trình gọi là tăng tốc thì cái đoạn tăng tốc này là do định giá hay là do tâm lý người ta tạo ra cái đoạn tăng tốc này này nó do định giá hay do, do tâm lý á đúng không do tâm lý do kỳ vọng của nhà đầu tư nên nếu chúng ta định giá ở trên cái vùng này thì cổ phiếu có thể lên sau đó chúng ta định giá lại à tính giá lại tiếp à nên ở đây là do kỳ vọng của nhà đầu tư do kỳ vọng và cái kỳ vọng này nó dựa vào những cái gì ạ tí nữa chúng ta sẽ cái kỳ vọng này vậy bây giờ chúng ta sẽ tại sao câu chuyện là gì ạ để một cổ phiếu tăng được á để một ngành tăng được để thị trường tăng được thì nó phải dựa vào gì ạ một là cổ phiếu dẫn đầu cái này nó nằm trong cả ZA nhá cổ phiếu dẫn đầu cổ phiếu dẫn đầu hai là dòng cái cổ phiếu dẫn đầu nó tạo ra dòng đúng không ạ và thứ ba này cái dòng dẫn đầu nó mới tạo ra cái vn index đúng không